Và bên cạnh cái việc là tuổi nào hợp để xây dựng thì ờ, sẽ đàm thấy rằng là một cái câu hỏi được rất là nhiều quý độc giả quan tâm đó là sơn màu nào hay là trang trí như thế nào thì nó sẽ phù hợp ạ. Ừ. Và đó cũng là nội dung của câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi nữa đến từ bạn khán giả nữ có tên là Minh Nguyệt, có hỏi anh Đức Trung. Đó là chào thầy, em sinh năm 1979, chồng em thì sinh năm 1978, con trai đầu thì sinh năm 2001, con gái nhỏ thì sinh năm 2005 và dự định của hai vợ chồng là xây nhà vào đầu năm 2021, không biết là có hợp tuổi hay không và cổng nhà thì định sơn màu vàng thì có hợp mệnh không ạ? Uhm. Rất là chi tiết. Ờ, rồi, cảm ơn anh chị. Về câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời theo từng phần nha. Dạ. Một khoa phong thủy có 102 tại Việt Nam. Một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy. Được tổ chức duy nhất một lần trong năm. Khóa học Kích Tây Lộc 2021 liên hệ ngay 1900 2292 thứ nhất là anh chị hỏi này anh chị à, chị sinh năm 1979 là kỷ mùi này chồng sinh năm 1978 mẫu ngọ này con trai đầu sinh năm 2001 là tuổi tân tị và con gái là 2005 là tuổi ất dậu dự kiến là dự định là làm nhà vào đầu năm 2021 tân sửu không biết có hợp tuổi không Đấy, và <laughs> trước tiên chúng ta dừng lại phần đó dạ cái vâng. phần tư vấn cổng chúng ta sẽ nói thêm ở đây rằng là anh chị đưa thông tin nhưng mà không thấy là có hướng nhà Đấy, dạ. do vậy là không biết là hướng nhà anh chị là hướng gì Đấy, bây giờ là câu chuyện anh chị hỏi là đầu năm 2021 thì có hợp tuổi không? À, đây là cái câu hỏi mà rất nhiều quý vị vẫn cứ bị lầm tưởng đấy là bởi vì đưa ra một loạt các thông tin tuổi gia đình 79 mậu 79 kỷ mùi 78 mẫu ngọ rồi 2001 tân tỵ 2005 là ất dậu đấy, đấy từng đấy tuổi nhà tôi như thế thì năm 2021 tôi làm thì có được hợp tuổi hay không? Ừ, không được. Ờ, cái việc mà xây nhà hay không chúng ta vẫn bàn với nhau không phải do câu chuyện tuổi tác vâng. mà do câu chuyện là trạch đất đấy tọa hướng như thế nào. Ừ Ờ, do vậy ở đây là anh chị vẫn chưa có đo được hướng nhà mình và chưa cung cấp thông tin là hướng nhà mình tọa hướng là hướng gì và bao nhiêu độ do vậy không thể là đánh giá được việc đó là cái hướng đấy năm 2021 có làm được hay không thì anh chị có thể xem lại cái video mà Đức Trung có chia sẻ với các quý vị và các bạn những hướng nhà mà chúng ta tuyệt đối không nên làm trong năm 2021 vâng. thì chúng ta sẽ đối chiếu lại với lại cái hướng nhà mình sau khi đo bằng cái thiết bị đo là ứng dụng la bàn Việt như này các anh chị đo xem là hướng nhà mình hướng gì bao nhiêu độ bằng cái thiết bị là ứng dụng la bàn Việt các anh chị lên kho dụng là CH Play hoặc là iOS chúng ta vào App Store chúng ta gõ là la bàn việt à, và tải ứng dụng của tam nguyên về thì à, sẽ đo chính xác là hướng nhà mình hướng gì và bao nhiêu độ thì khi đấy chúng ta tương ứng đối chiếu dạ. xem là cụ thể đấy là hướng gì chúng ta biết rằng là hướng đến năm 2021 mình có làm được hay không chứ không phải rằng là tuổi gia đình mình như này thì có làm được hay không có động thổ được không cái đấy không phải quan trọng do vậy là ở đây là thiếu thông tin thôi chưa thể giải đáp các anh chị được nhé do vậy các anh chị đặt câu hỏi đến chương trình cố gắng là đưa thông tin bao gồm là họ tên năm sinh các thành viên gia đình hướng nhà là hướng gì và bao nhiêu độ này và đặt câu hỏi tiếp theo là có sửa được hay không có làm được hay không làm vào tháng nào những cái thứ thì chúng tôi sẽ tư vấn chính xác hơn rồi tiếp nữa là các anh chị hỏi bế thép theo đó là cổng nhà em định sơn màu vàng thì có hợp mệnh hay không à, à cái cổng hay là cái ngôi nhà thì chúng ta lại không phải là sơn theo hợp mệnh ở đây các anh chị gia đình anh chị bốn người thì bây giờ là lấy theo mệnh nào đúng không ạ ừ. lấy theo mệnh của ai lấy theo mệnh của chồng thì vợ sẽ cũng ăn thua Vâng. là tại sao không sơn cho mệnh của em ừ. đấy các con thì ờ, cũng ờ, thích là sơn cho mệnh mình thì chẳng hạn thì cuối cùng cả nhà loạn lên vì không biết là quan điểm. mệnh ai mà sơn à, mệnh ai mà sơn do vậy là sơn cái cổng sơn cái nhà nó không phải theo mệnh của ông chủ vâng. nó không phải mệnh của bất cứ ai vậy cả thì theo cái yếu tố nào cái việc mà sơn màu cổng hay sơn màu mặt tiền ngôi nhà hay sơn màu ngôi nhà đã căn cứ trên tọa và hướng của ngôi nhà ừ. đấy, sơn tọa hướng ngôi nhà thế cho nên rằng là ở đây là cũng không biết là ngôi nhà anh chị đã tọa gì hướng gì do vậy không thể nào Rất đánh giá được đó uh, giải đáp được cái việc là ờ, ngôi nhà đấy sơn màu gì hay là cái cổng sơn màu gì do vậy là ờ, cái cổng mà sơn màu vàng thì hợp mệnh hay không nó là cái câu hỏi đặt câu hỏi là đã sai ngay từ đầu rồi do vậy là không thể nào như mà, vậy là mà, mà, mà vâng. chi tiết được như vậy là yếu tố nào thì chúng ta cũng cần xét trên cái việc là tọa hướng của căn nhà đấy đúng không đúng rồi vì rằng là tọa hướng ngôi nhà thì nó tạo ra yếu tố vận khí dạ. vì rằng là tọa hướng ngôi nhà thì nó tạo ra yếu tố về nạp khí cái ngôi nhà nó xác định ra hướng thì nó xác định ra cái yếu tố về trường khí Ờ, đón nhận ờ, vào ngôi nhà vâng. bởi vì hướng đấy nó xác định từ cửa chính mà cửa chính là nơi nạp khí do vậy là chúng ta phải biết tọa hướng ngôi nhà chúng ta mới đánh giá được cái tọa hướng đấy nó có được tốt hay không dạ. chứ không có tọa hướng thì chị cũng không thể nào mà luận giải được ừ. rất là cảm ơn câu hỏi của ờ, bạn Minh Nguyệt ạ À, rất là cảm ơn chị à, tuy nhiên là rất là tiếc bởi vì là mình đưa thông tin thì nó chưa được đầy đủ ừ. nên là có lẽ là để mà được tư vấn kỹ hơn thì chị có thể về chúng ta cùng xem xét lại về tọa hướng của căn nhà mình và gửi thêm về cho phong thủy Tam Nguyên để ờ, trong những lần sau thì chúng ta sẽ cùng nhau để giải đáp ạ. Và đây cũng là một cái lưu ý cho quý khán giả nếu như mà muốn đặt câu hỏi về cho phong thủy Tam Nguyên. Chúng ta nên gửi đầy đủ thông tin để được chuyên gia tư vấn kỹ hơn và chính xác uh, hơn là cái việc là chúng ta chỉ đưa thông tin về tuổi như thế này ạ. Ừ. Rất là khó để có thể cùng đưa ra lời khuyên. Được. Và cùng đi sang câu hỏi tiếp theo thì xin được gửi tới anh Đức Trung câu hỏi của một bạn khán giả sinh năm 1971 tức là tuổi tân hợi ạ. Ừ. Thì bạn có hỏi là tuổi này thì hợp với hướng nào? Một số người nói thì hợp với bốn hướng đó là Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam và hướng Tây. Vậy thì theo thầy thì đúng nhất đó là hướng nào ạ? <laughs> Vâng, một câu hỏi của quý ờ, gia chủ sinh năm 1971 Tân Hợi thưa anh chị rằng là các anh chị vẫn thường xuyên đọc ở trên mạng và trên internet rất nhiều những cái ờ, thông tin khác nhau về việc tôi hợp hướng nào ừ. bởi vì rằng là theo cái suy nghĩ đơn thuần của các anh chị rằng là chọn được hướng hợp là mình sẽ đạt được tất cả cho phong thủy thì điều đấy nó lại không phải cái việc mà tuổi hợp thì nó lại chỉ là một phần thôi mà trong khi đó thì chọn cái hướng mà hợp với tuổi mình thì phong thủy định định long của tam hợp thì cũng không có phải là xét theo cái kiến thức như này ừ. vì rằng là các anh chị đang xét theo kiến thức của bát trạch tức là tuổi 1971 tân hợi thuộc cung khôn đúng không ạ à, tức là thuộc tây tứ mệnh do đó sẽ có bốn hướng hợp đó là hướng đông bắc tây bắc tây nam và tây tương ứng các cái hướng ví dụ như là diêm niên thiên niên sinh khí phục vị Đấy, và các cái hướng còn lại tức là bởi vì nó có 8 hướng mà nó chia ra là bốn hướng tốt và bốn hướng xấu thì bốn hướng còn lại sẽ là bốn hướng xấu Đấy, là ngũ quỷ tuyệt mệnh rồi là lục sát rồi là họa hại tuy nhiên rằng là trong phong thủy chính tông tam hợp thì chúng tôi không có xét như thế và các phong thủy sư cao cấp trong hiệp hội phong thủy di học thế giới phân hội tại Việt Nam ờ, thì cũng không có sử dụng kiến thức này để mà tư vấn do vậy rằng là các anh chị ờ, đọc kiến thức ờ, vừa rồi thì cũng chỉ là mang tính chất tham khảo cho vui thôi chứ không có ứng dụng được à, không ứng dụng được à, và các cái cuốn sách của bác trạch minh cảnh thì tuyệt đối các anh chị cũng không có nên nghiên cứu và đi vào ứng dụng bởi nó có nhiều cái bất cập trong cái kiến thức áp dụng sai kiến thức phong thủy thì nó dẫn đến nhiều cái bất cập lắm do vậy là xét theo định long của tam hợp phái thì đối với tuổi 1971 tân hợi này anh chị nên lựa chọn cái trạch đất đó là hướng đông bắc hướng bắc hoặc là hướng tây bắc Đấy, chúng ta nên lưu tâm ờ, lựa chọn cái hướng tây bắc hoặc hướng đông bắc hơn là hướng bắc bởi vì rằng là hướng bắc mà các anh chị ở nhà hướng bắc này thì nó cũng hợp đấy nhưng mà nó dễ rơi vào cách cục là phím tỷ đào hoa ừ. à, do đó rằng là ở lâu thì nó cũng không vượng liên quan đến việc hòa hợp vợ chồng và đào hoa đặc biệt là đào hoa đối với người trạch chủ à, do vậy rằng là chúng ta nên lựa chọn ưu tiên là hướng tây bắc hoặc là hướng đông bắc mà thôi cái này xét theo định long của tam hợp chúng tôi dựa trên cái yếu tố về sự ờ, hòa hợp giữa can trì nạp giác tất cả mọi thứ nó phải hài hòa chứ nó không phải theo theo theo theo, theo bắt trạch mà các anh chị luận ra là hướng đông trạch ừ. Ừ, rồi là tây trạch nó, nó nó sai hoàn toàn các chị nhé uh, do vậy rằng là uh, các chị có thể lựa chọn cái trạch đất như thế để các chị tiến hành là nơi cư ngụ còn ừ. lại nếu mà lựa chọn cái trạch đất mà bây giờ là bảo là trạch đất tôi chọn đối hướng tây bắc và theo đông bắc như thầy nói rồi bây giờ là nó có có có có, có tôi muốn xây dựng nhà thì có làm được hay không à đây thì đấy lại câu chuyện tiếp theo là chúng ta lại phải xét xem là cái vận khí của cái trạch đất, đất đấy, đấy vào năm 2021 thì nó có à. làm hay không hay bất cứ năm nào thì vào cái lưu liên vận khí đấy thì nó có được làm hay không đấy thì ví dụ là hạn hướng đông bắc chẳng hạn thì các anh chị chọn hướng đông bắc thì đông bắc nó bao gồm ba xứ nữa là sửu cấn dần cơ thì nếu anh chị à, chọn được cái hướng là hướng đông bắc nhưng nó vào cái hướng sửu chẳng hạn mà các anh chị muốn động thổ năm 2021 thì khuyên là không nên động thổ năm 2021 mà để năm khác bởi vì hướng sửu đây là hướng thái tuế đơn giản vậy thôi Đấy, do vậy rằng là có hai khái niệm đây là hợp long và hợp vận ừ. thì hợp long thì ờ, chúng ta nên lựa chọn theo cách khác chứ không phải là bát trực minh cảnh còn hợp vận thì chúng ta lại xét từ vận khí từng năm hướng đấy có được vận hay không để mà động thổ à, xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị à, chọn được cái trái đất nó ưng ý học dạ, vâng ạ. như vậy là với câu hỏi vừa rồi thì chúng ta cũng rút ra được rất là nhiều những cái à, bài học đó là đôi khi là quý vị cũng đừng quá tin vào những cái thông tin mà được à, lan truyền ở trên mạng xã hội ở trên ừ. internet bởi vì đôi khi những cái kiến thức ứng dụng trong dân gian như thế uh, nó lại không được theo đúng như khoa học khi mà áp dụng vào trong đời sống thực tế của chúng ta. Đúng rồi. Và rất là cảm ơn câu hỏi vừa rồi ạ.